À, mến chào quý vị và các bạn à, rất vui à, được gặp lại quý vị và các bạn à, trong video mới nhất ngày hôm nay thì à, hôm nay tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất à, vừa đất vườn mà vừa đất ở mặt tiền à, đường đất đỏ tại ấp 1B xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ừ. Thì à, trước khi đi vào chi tiết của miếng đất này thì em xin quay sơ một vòng cho quý vị và các bạn xem cái à, xung quanh nha. À, xung quanh là nhà này. Khu vực này thì à, rất đông dân cư nha quý vị. Điện. vị trí của miếng đất này thì từ đây chúng ta đi thẳng ra phía trước là đường D, DT750 khoảng tầm 300 m nha quý vị. Và đi thẳng ra đường DT741 luôn thì khoảng tầm 500 m. Ừ. Và đường này thì chúng ta đi thẳng ra phía trước, chúng ta sẽ đi ra ngay Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa, đường DT741 cũng khoảng tầm 500 mét nha trường học cấp 1 cấp 2 cấp 3 luôn và cả phòng cháy chữa cháy và từ đây chúng ta đi thẳng ra khu công nghiệp Tân Bình thì à, khoảng tầm 4 à, km quý vị nhìn thì nhà cửa nó có vẻ thưa nhưng mà thực tế tại ở khu vực nông thôn đó, nên ờ, nhà cửa ta đất rộng nhìn nó thưa vậy Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái vị trí của miếng đất thì miếng đất của chúng ta là có diện tích bề ngang là 7 mét 7 mét mặt tiền từ đây. Đây cái cặp đây ạ. Đi qua bên đây. và chúng ta đi sâu vào bên trong này thì tổng của cái uh, diện tích của miếng đất này là khoảng 2 sào 6 nha quý vị 2.600 mét vuông có 7 mét mặt tiền 7 mét mặt tiền đường đất đỏ em sẽ đi sâu vào bên trong cho quý vị và các bạn xem và chúng ta đi sâu vào bên trong thì miếng đất sẽ nở ra nha Đó, từ chỗ này từ đây ngay cái cọc này sẽ đi thẳng vào trong ờ, giáp cái nhà nhà bên đó nha giáp cái nhà sát bên đó và đi vòng qua bên kia một phía sau rất rộng nha quý vị đó nó sẽ ôm sát cái hàng rào lưới B40 bên kia luôn đó. và đi qua đây giáp lô lô bên đó là lô của nhà nước nha quý vị sẽ ôm tới cái nhà bên này Đó. và dọc qua đây ôm qua đây Đó, tới đây là miếng đất của chúng ta nha một miếng đất này thì à, có à, tổng diện tích là hơn 2 xào 6 nghĩa là hơn 2.600 mét vuông và có 100 mét thổ cư rồi báo giá luôn cho quý vị và các bạn thì chủ đất đưa ra giá của miếng đất này là 2 tỷ nha quý vị và không thương lượng chủ chỉ bớt một chút đỉnh để làm sổ sách giấy tờ thôi chứ à, không thương lượng nha đất bằng cao hơn đường luôn thì à, từ đây mà bên xung quanh thì có à, khá nhiều cũng à, nhà trọ nha à, phía bên kia chúng ta đi qua bên kia khoảng tầm 200 mét thì là các công ty xưởng gỗ cũng rất là nhiều miếng đất này thì thuận lợi cho quý vị nào có nhu cầu mà mua để xây nhà ở có cái vườn rộng rộng để chăn nuôi trồng rau thì à, rất đẹp và quý vị ở đây cũng có thể xây à, xây nhà trọ nhé xây nhà trọ thì rất ok ừ, chúng ta xây phía sau này con đường này chúng ta để đi vào con đường chúng ta cái miếng đất phía trước thì chúng ta có mặt tiền là 7 mét nên đường đi vào là thoải mái nha Rồi, à, giới thiệu cho quý vị và các bạn thì à, về một cái miếng đất à, ở vừa đất vườn luôn tại ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Miếng đất có à, bề ngang là 7 mét và phía sau à, chúng ta nở hậu ra nha. Tổng cộng là 266, hơn 266 một chút. Có 100 mét thổ cư cách đường DT741 khoảng 500 m. Trung tâm ủy ban chợ trường học cũng khoảng 500 m thôi. Và chúng ta cách đường D, DT750 thì khoảng 300 m. Mặt tiền đường đất đỏ rộng, đi thoải mái. Giá 2 tỷ không thương lượng chủ chỉ bớt một chút đỉnh để làm sổ thôi nha quý vị con đường thông dân cư đông thì ở phần cuối video em sẽ để cái à, sổ của à, miếng đất này sổ sách giấy tờ cho quý vị và các bạn à, theo dõi ừ. thì những miếng đất em giới thiệu thì đảm bảo về sổ sách giấy tờ cho quý vị Ừ. rồi quý vị nhìn lại này miếng đất rất rộng Rồi, quý vị và các bạn xem video thì à, nhớ à, ấn vào nút đăng ký kênh để à, không bỏ lỡ những cái video mới. Cũng như là quý vị có thể like, share, chia sẻ để cho quý vị có nhu cầu được biết đến. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.